khuyến mãi của công ty Factor Việt Nam trong tháng 6 năm 2020 đó là một cái ờ, vali lựa cắt thương hiệu độc quyền chỉ phân phối tại Factor ờ, và sau đây em sẽ mở hộp ra để anh em có thể là quan sát được cái lưỡi cắt ở bên trong đây là lưỡi cắt ờ, mang thương hiệu Wagen sử dụng công nghệ của Nhật Bản À, và anh em khi à, mua lưỡi cắt thì chúng ta chú ý quan sát ở phía bên trên lưỡi cắt sẽ có khắc chìm à, thương hiệu của nhà sản xuất và sẽ có thông số kỹ thuật của các dòng sản phẩm và cái dòng sản phẩm lưỡi cắt này hiện tại đang có 120 me với những cái me thì được thiết kế rất là tinh xảo và được đính vào đây rất là chắc chắn đảm bảo cho anh em khi chúng ta làm việc nó sẽ không có bị tình trạng đó là bị ờ, vỡ những cái me này nếu như anh em sử dụng đúng cách đây là mặt sau của sản phẩm đây là sản phẩm mới hoàn toàn à, Được à, đựng ở trong vali Và khi anh em mua máy tại công ty Factor trong tháng 6 này thì sẽ được à, nhận được à, những cái à, chương trình khuyến mãi như thế này Ngoài ra thì anh em còn được tặng kèm theo những cái lưỡi dao phai đi kèm những cái con máy phai đốn Để chúng ta sẽ à, tiết kiệm được chi phí đầu tư thêm những cái à, lưỡi dao Và sau đây em sẽ tiến hành à, giới thiệu về dòng sản phẩm máy cắt nhôm Factor F99 thì dòng sản phẩm này hiện tại sẽ cắt được 3 góc một góc 45 độ trong và một góc 45 độ ngoài và một góc 90 độ à, với hai đầu máy ờ, được thiết kế với đầu máy thứ hai có thể di chuyển để anh em lấy kích thước cắt và trong quá trình anh em khi chúng ta di chuyển đầu máy số 2 để lấy kích thước thì chúng ta sẽ uh, khóa lại bằng chốt ảm hơi tự động ở phía trên đầu máy này chúng ta đỡ phải tốn thời gian di chuyển đến hệ thống bàn điều khiển để chốt ảm hơi thì như thế thì nó sẽ dễ dẫn đến là sai lệch cái, cái kích thước như là nó hơi mất một xíu thời gian thì việc tích hợp như thế này nó sẽ tiết kiệm được ờ, rất là nhiều cho anh em và trên ờ, hai đầu máy sẽ được thiết kế những cái bích tông kẹp nhôm ờ, và hai cái bích tông chính được thiết kế là bích tông đúc đặc hoàn toàn để đảm bảo chứa đủ lượng hơi và giữ thanh nhôm thật là chắc chắn và anh em có thể là tiến lại gần quan sát thấy thì hai đầu máy của chúng ta được thiết kế với những cái mặt bích thép rất là dày rất là to và đây là hoàn toàn là thép nguyên tấm là thép trắng không gỉ và những cái ờ, định vị ở trên máy đều được ờ, khắc CNC khắc chìm ở bên trong đảm bảo bề mặt này là bề mặt phẳng hoàn toàn để khi chúng ta đặt thanh nhôm vào mà cắt thì nó sẽ không có bị tình trạng đó là bị kê nhôm và trên đầu máy thứ nhất và đầu máy thứ hai đều được thiết kế đó là máng trượt DC để ờ, khi anh em cắt những cái đoạn DC mỏng nhỏ nó sẽ không có bị tình trạng đó là bị hút DC vào bên trong nó sẽ không có gây nguy hiểm cũng như là thiệt hại về tài sản của anh em Và đầu máy số 2 của dòng sản phẩm này sẽ được di chuyển trên hai trục ray đó là trục ray phi 42 đúc đặc đặc biệt trên thân máy không có kê à, đảm bảo là sẽ không có bị tình trạng cong võng đường ray và kèm theo đó là thước là thước inox được nẹp nhôm và khắc CNC khắc chìm vào bên trong để chúng ta làm việc về lâu về dài chỉ số thước sẽ không có bị phai mờ kèm theo đó là khi à, anh em làm việc trong môi trường thiếu ánh sáng như thế này thì à, nó còn có kính lúp và đèn led sáng để à, anh em có thể là làm việc có thể là quan sát được những cái chỉ số thức làm cho công việc của chúng ta nó sẽ không có bị gián đoạn và hệ thống bàn điều khiển được ờ, tích hợp tiếng Việt à, và chúng ta sẽ vận hành hoàn toàn ở trên đây ví dụ như ờ, anh em muốn ờ, hoạt động từng đầu máy thì chúng ta sẽ chuyển cái chế độ cắt này về một đầu máy ví dụ đầu máy bên trái thì chúng ta sẽ chuyển về theo những cái ký hiệu ở trên đây và hoặc là chúng ta sẽ khởi động từng đầu máy về các góc cắt mà chúng ta mong muốn nay em có thể là chuyển góc đầu máy bên trái và đầu máy bên phải cùng một lúc hoặc là chúng ta có thể là sử dụng riêng biệt từng đầu máy đều được và với công suất của máy thì à, máy sử dụng à, công suất đó là 6 kW trên hai đầu máy à, và với mỗi đầu máy là 3 kW sử dụng hệ thống là motor vuông công nghệ của Italia và đường ray dẫn hướng của máy sẽ được sử dụng đó là đường ray vuông CNC sẽ giúp tăng cái độ chính xác cho máy và bích tông đẩy và à, bích, bích tông dầu và bích tông khí cũng thiết kế là bích tông đặt hỗ trợ quá trình ờ, đẩy cũng đẩy lưỡi ra vào và đồng thời bích tông ờ, chuyển góc anh em có thể là quan sát ở đây bích tông chuyển góc được thiết kế rất là to và đúc đặt hoàn toàn à, giúp um, chúng ta có thể là đẩy và chuyển góc cắt chính xác và nhẹ nhàng hơn bên cạnh đó thì còn được tích hợp thêm một cái can đựng dầu làm mát với hai lần lọc thông minh à, đảm bảo không có bụi bẩn hay tạp chất à, vướng vào đây làm tắt đường ống dẫn dầu của anh em đây là đường ống dẫn dầu thì ờ, được ờ, tích hợp thêm những cái ờ, đường hình chóp lọc những cái bụi bẩn như thế này sẽ rất là an toàn đầu máy thứ hai sẽ được cấu tạo tương tự như đầu máy thứ nhất phần thân của máy được thiết kế đó là hoàn toàn bằng thép hợp với thiết kế thoáng hơn rất là nhiều so với những dòng sản phẩm khác thì sẽ giúp anh em đó là dễ dàng vệ sinh hơn và được ờ, thiết kế với hệ thống thép hộp như thế này thì giúp tăng trọng lượng của máy để khi anh em vận hành các máy thì máy nó sẽ có một cái độ đầm nhất định không có bị tình trạng rung lắc và nó sẽ ờ, giúp cho anh em đó là hoàn thành công việc của mình ờ, nhanh hơn và tính ổn định của máy nó cũng sẽ cao hơn và máy được thiết kế với hệ thống đỡ đó là 4 đế và 8 chân giúp đỡ được toàn bộ thân máy trên những cái đế chân này và hệ toàn nó bằng chân inox sáng bóng giúp ờ, tăng cái độ ờ, bền cũng như là tăng cái độ mỹ quan thêm cho máy và đây là dòng sản phẩm ờ, Factor F99 đang được sử dụng phiên bản hệ thống đó là điện 3 pha nhưng đang được công ty Factor Việt Nam chuyển về đó là điện 1 pha qua hệ hình thức đó là chuyển tụ qua hình thức đó là chuyển biến tăng à, để anh em có thể là sử dụng ổn định hơn à, vì à, cái à, tại à, cái nhu cầu công việc và cái nguồn điện của nơi nhà của khách hàng hiện tại đang sử dụng dòng điện một pha nên là công ty Factor chúng tôi sẽ hỗ trợ cho anh em đó là chuyển về biến tần để chúng ta có thể sử dụng dễ dàng hơn và nguồn điện được đảm bảo hơn thì về thiết kế tủ điện nếu như anh em sử dụng nguồn điện 3 pha thì thiết kế tủ điện vẫn có một cục chống đạo pha hai cục khởi và hai áp tổng riêng biệt cho mỗi đầu máy kèm theo đó là một cầu chì à, các à, hammer thời gian à, các rơ lê cảm biến nhiệt và bên cạnh đây à, máy được tích hợp một bộ chuyển đổi nguồn 24V giúp chuyển toàn bộ nguồn điện về hiệu điện thế an toàn cho anh em sử dụng và bộ chuyển đổi nguồn 24V này hỗ trợ giúp bảo vệ những cái cục hút van điện từ à, nó sẽ không có bị tình trạng đó là hỏng hóc à, giúp anh em có thể là làm việc ổn định về lâu về dài và với khoang ờ, điện khoang ờ, điện từ tách biệt như thế này nó sẽ ờ, giúp cho anh em của chúng ta làm việc thì nguồn điện và cái nguồn hơi của chúng ta nó sẽ không có bị tình trạng đó là bị chập và nó sẽ không có bị tình trạng nhiễm điện nhiễm tư và dây điện của khoang điện hoàn toàn đó là dây điện loại đồng 100% cho anh em sử dụng và chúng ta cùng nhau vận hành dòng sản phẩm Factor F99 à, với góc cắt 45 độ và với công suất cắt 3 kW trên đầu máy thứ nhất của dòng sản phẩm này và trước khi cắt chúng ta sẽ tiến hành kẹp bích tông khởi động motor và với ba bích tông kẹp phôi nhôm thì anh em có thể nhìn thấy là cây nhôm được giữ lại rất là chắc chắn và bệ uh, mặt bích thép này sẽ giữ cho hạt nhôm đó là bằng phẳng và không có bị cây nhôm mỏng vừa nhỏ và em vừa cắt ra bởi dòng sản phẩm này thì à, với với DC mỏng như thế này thì à, nó sẽ tự động trượt xuống trên máng trượt DC à, không có tình trạng bị hút DC và đây là hành phẩm anh em có thể là quan sát đây là mặt cắt à, không có được chưa được phun dầu làm mát thì mặt cắt rất là sắc ngọt không có bị ba vi nổ nhôm và công ty Factor Việt Nam sẽ bảo hành cái đường mặt cắt này cho anh em trong vòng 6 tháng à, về à, vấn đề lưỡi cắt không bị nổ nhôm không bị mốc nhôm và không bị ba vi trên thành phẩm trong dây chuyền sản xuất máy cửa nhôm này đó chính là một ờ, con máy ép tóc sinh pha và một con máy đột dập thì ờ, hai con máy này nó đều có tác dụng giống như nhau đó là ép hai góc 45 độ và là một góc 90 độ và giúp anh em có thể là dựng lên những cái khung cửa sinh pha vừa đẹp và vừa nhanh thì ờ, với con máy ép tóc này thì máy ép gốc này là con máy ép góc kỹ thuật số bán tự động à, và chúng ta sẽ điều khiển nó hoàn toàn trên hệ thống này điều khiển ở phía bên đây à, với thiết kế thân máy được to hơn rất là nhiều so với những dòng sản phẩm cũ thì con máy này nó có trọng lượng à, cũng à, khá là tương đối à, giúp cho chúng ta làm việc nó sẽ êm và đầm máy hơn và thiết kế những cái hệ thống mặt bích thép như thế này à, rất là to và anh em có thể quan sát cái mặt thép này nó được thiết kế với độ dày à, rất là dày và ờ, được ờ, thiết kế hoàn toàn bằng thép trắng không gỉ à, và những cái chốt định vị như thế này cũng được thiết kế và được phay CNC rất là chắc chắn để anh em có thể là làm việc nó ổn định hơn à, và đây là hệ thống À, bán tự động của máy tức là chúng ta sẽ à, vận hành và điều khiển trên bàn điều khiển thì những cái đường giao này à, bộ phận kỹ thuật của công ty Factor sẽ căn chỉnh sẵn cho anh em để chúng ta có thể là ép cửa đi cửa sổ hoặc là những cái cánh cửa mà chúng ta mong muốn thì những cái thông số thì chúng ta sẽ ghi lại để khi chúng ta làm việc chúng ta chỉ cần là nhập số liệu vào và chúng ta làm thì nó sẽ rất là nhanh và với ba bích tông kẹp như thế này sẽ giữ được thanh nhôm chắc chắn hơn cho anh em trong quá trình chúng ta ép góc thì ờ, với ờ, lực dập hoàn toàn bằng hệ thống thủy lực ở phía bên trong ờ, máy như thế này sẽ đảm bảo là sức dập rất là cao và tạo cho thành phẩm của chúng ta nó được ép lại rất là đẹp rất là sắc nét và như em đã chia sẻ thì đây là con máy đột dập 12 dao thì à, có thể sử dụng hai chiếc con máy đột dập nhưng mà nếu như anh em nào à, đang à, làm chuyên về sinh pha thì chúng ta phải dùng con máy ép góc để chúng ta có thể là tạo ra những cái thành phẩm nó đẹp hơn thì con máy đột dập này nó sẽ dập được các hệ nhôm 55 và các hệ nhôm sinh pha 55 luôn và trên con máy đột dập này được thiết kế với là nồi hơi được làm bằng nhôm rất là to và kèm theo đó là một cái vòi giảm thanh và xả khí à, giúp anh em có thể là làm việc an toàn hơn và với à, việc đó là sử dụng hệ thống bàn dập như thế này thì à, chúng ta sẽ thực hiện thao tác à, dập nhôm rất là nhẹ nhàng và rất là đơn giản và bên cạnh em đây hiện tại đang là hai à, dòng sản phẩm đó là một à, con máy pha đầu đố thay dao nhanh cần dao nhanh mang thương hiệu Factor à, với hệ thống motor đó là hệ thống motor 3 cổ bi à, và công suất của máy là 3 kW thì giúp máy vận hành êm à, và hoàn thành công việc nhanh và bên đây là một uh, con máy nén khí mang thương hiệu Buma, uh, ờ, máy nén khí với dung tích chứa đó là 300 lít với uh, công suất của máy đó là 5 HP thì đảm bảo là lượng nạp của khí nén nó sẽ được uh, nạp nhiều hơn nạp nhanh hơn rất là nhiều so với những dòng sản phẩm khác thì với dung tích chứa như thế này thì nó sẽ giúp đảm bảo cho anh em cái việc đó là giảm được tiếng ồn rất là nhiều nếu như anh em làm việc ở những cái nơi đông dân cư thì nó sẽ hạn chế việc nạp khí tại vì dung tích chứa của nó khá là lớn và quay lại với dòng sản phẩm máy phai thì anh em có thể thấy là thiết kế của máy phai thì cái ờ, mặt đỡ nhôm của dòng sản phẩm này cũng được thiết kế với mặt thép rất là to là thép trắng và được ờ, tích hợp hệ thống đó là căng dao nhanh và thay dao nhanh ngay trên màn điều khiển chúng ta chỉ việc thao tác những cái căng những cái ờ, công tắc ở phía trên màn điều khiển như thế này thì có thể là thay được các cự dao và cũng như là căng được những cái cự đố này ờ, để chúng ta vừa thay dao vừa căng cử thì những cái cự này cũng như là những con dao thì bên công ty Factor sẽ hỗ trợ cho anh em việc lấy cự và việc đánh dấu các con dao và điều đặc biệt quan trọng khi anh em lựa chọn cho mình một dòng sản phẩm máy phai thì anh em hãy chú ý đến phần hệ thống tủ điện cũng như là phần à, bích tông dầu vì bích tông dầu này nó rất là quan trọng trong việc đó là hỗ trợ việc à, đẩy cái đường motor à, của máy khi khi tiến hành phai thì nó sẽ giúp cho cái đường motor của chúng ta nó sẽ êm hơn, đầm hơn và không có bị tình trạng rung lắc và hệ thống tủ điện của máy thì nếu như anh em đang sử dụng hệ thống điện ba pha thì sẽ được tích hợp một bộ cục chống đảo pha cầu chì và áp tổng và cục khởi và dây điện cũng sẽ được làm hoàn toàn là dây điện lõi đồng kèm theo đó nó cũng sẽ có bộ phận bộ uh, ờ, cục hút và van điện từ uh, ờ, giúp uh, hỗ trợ cho cái công tác là dẫn hơi của máy và trên đây là chọn bộ một dàn máy sản xuất của nhóm Sinpa cao cấp dành cho anh em nào đang uh, muốn đầu tư một dàn máy sử dụng ổn định lâu dài uh, và